class chúng ta ok xin chào bạn đã cho nội nhưng mà là cho kia đây mà sang hôm nay sang đến ba một một bao ti dạ thế là mình sẽ quay video xanh tới ba m bao ti cơ nhưng mà giờ bệnh quá mình cũng quên quay luôn à đây, đây, đây, có anh thanh ê ê có Anthony Manson à, anh muốn giao lưu võ thuật à võ thuật à, à giao lưu võ thuật vô giao lưu võ thuật với chúng con ha được hai người luôn mới vui nè đó ờ, người liền ô ba mà một bao ti luôn rồi gt à mình sang thêm thằng này nữa nghĩ nha ok rồi chơi chơi hay đấy oh my god à, nó chạy kìa chạy, chạy kìa anh bạn à, đi đâu mà vội vội vàng vàng cái mới chiến kiếm chuyện xong mà slow không Trời. ok ok mình không nghĩ quay video sang ba mà bộ bao tí của mình nó là rất là nhanh luôn mà lúc nãy mình có quay một video rồi đó có cái nó hơi kiểu video nó hơi là bị lát và thứ nó bị lỗi luôn à nên mình mới quay video mới mà thôi xem giờ thì xem sau video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe nhìn và nhấn vào cái chuông để ủng hộ ở ờ, nhấn like subscribe nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình ra video tiếp theo nha và nhấn share nhấn share subscribe like ủng hộ mình nha và có rất nhiều thanh niên xem chùa nên mình rất là buồn luôn nên uh, nên thanh niên khoe trái bên như mình có rồi mà mà thôi thì mình sẽ nghĩ video tại đây à, mà mới thấy cái áo này được không trời mình thấy nhiều thanh niên xem chùa á nên mình là cái áo này nè mà thôi giờ nghỉ đây các bạn bye bye